Rồi ok, xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam. Đó. Lại đến với cơ sở lọc Phát Tài ha. Bữa nay mình sẽ cho ra cái bộ game trên điện thoại CH Play nha anh em, game bầu cua trên điện thoại CH Play mới nhất năm 2022 2023. Đó. Như trên thị trường anh em mình cũng đã từng chơi rồi, rất nhiều loại bản hack game. Đó. Như tài xỉu này, Ok chưa? Bầu cua, sóc đẻ, đó bên nào mình cũng hắt quy luật được hết mình có cho ra quy luật cho anh em hết nha đó bản quyền nào mình cũng có thể hắt được hết anh em mình chỉ cần chụp lại cái màn hình và đưa cái số series cho mình mình sẽ tìm bản hắt cho anh em ha đó bữa nay mình review á là game bầu cua mới nhất năm 2022 2023 ok ha thì anh em mình á muốn chơi cái bộ game này á thì phải có cái điện thoại CH Play ha đó điện thoại nào cũng được miễn sao có CH Play như Samsung Apple Xiaomi đó Vivo ok ha anh em mình đó vô CH Play anh em mình vô mình tải bất kể loại game game nào cũng được hết CH Play nè đây anh em mình vô CH Play anh em mình vô tìm kiếm anh em mình tìm kiếm ha vô tìm kiếm bầu cua 2022 2023 gì cũng được hết 2021 2022 ok ha anh em mình cứ vô tìm kiếm anh em mình bấm vô đó những cái những cái video trước kia thì mình đã từng quay cho anh em á thì rất là nhiều bộ game rồi như game bầu cua nè game bầu cua con cọp 2022 2023 nè mình cũng từng tặng quy luật cho anh em chơi nè đó bữa nay mình sẽ quay cái bộ game này mới nhất Tết này nó, nó Tết nay nó mới đưa ra ha là bầu cua mới nhất 2022 đó Tết này nó mới nó mới sản xuất ra cho anh em nhưng mà mình quay trước cho anh em chơi ha ok chưa anh em mình chỉ cần vô CH Play tải cái game nào về cũng được hết bên mình đều có quy luật cho anh em ha đó bây giờ mình cái bản game này á mình tải sẵn về trong máy rồi đó khỏi phải để cho anh em chờ đợi nó lâu ok ha đó giờ mình sẽ mở lên nè đó bầu cua mới nhất năm 2022 2023 anh em mình á muốn chơi á muốn được sở hữu cái bản game bản game này á thì anh em mình á cứ liên hệ cho cho bên lọc phát tài ha mình đã để cái số điện thoại trên màn hình cho anh em anh em mình xem anh em mình liên hệ và liên lạc cho mình anh em mình muốn biết được cái bộ mê game này chơi như thế nào thì anh em mình sẽ liên lạc cho mình mình sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 7 nha đó đây cái bộ game mới nhất đây mình đưa cho anh em xem cho kỹ có nhạc nha anh em nhạc xuân đàng hoàng nha nhạc xuân tết đó ok chưa anh em mình nghe rõ không mình sẽ giảm lưu lượng này nè để mình nói chuyện ha đó quy luật bên mình đều có đầy đủ nha anh em đều có đầy đủ mình sóc nè quy luật đều có đầy đủ nè đó anh em mình ra mình cũng xin nói thêm với anh em vài lời ha anh em mình ra sòng sới anh em mình chơi anh em mình không cần thiết là phải biết là người ta có hắt mình hay không mình chỉ cần biết mình có thể bịp được người ta đó bất kỳ loại game nào cũng vậy hết nha anh em anh em mình ra sòng sới như game tài xỉu anh em mình chụp màn hình lại cho mình như game bầu cua anh em mình chụp lại màn hình cho mình gửi qua bên mình đó kết bạn zalo gửi qua số điện thoại mình để trên màn hình kém game nào cũng phải có cái số series nha anh em nè số series dưới nè ok chưa cái này á, anh em mình chụp lại á, sẽ có số series ở trên mình sẽ tìm bản hát cho anh em nha đó mình sẽ tìm bản hát cho anh em đó rất chi là dễ luôn bản hát đơn giản không có cầu kỳ nha đó đây bây giờ mình sẽ quay vô chủ đề nè mình sẽ test cho em cái anh em cái bản game này nè đó mình sóc nè mình sẽ test cho anh em vài cây nè ok chưa mình sẽ test cho anh em vài cây nè sóc nè đó hai cua một bầu mình sẽ đánh thử hai cây hai cua một bầu ha mình sẽ đánh thử hai cây sân chính cho anh em hai cây nha anh em hai cua một bầu mình đánh con bầu mở nè hai bầu một gà mình sóc này mình sẽ đánh con cua này cây thứ hai nè mở nè một cây trúng một cây thua đó là gọi là sang chính năm năm đó bây giờ là bầu nai tôm bầu nai tôm mình sẽ đánh quy luật với anh em nha quy luật với anh em mình tính ra mình sẽ đánh với anh em mình vừa nói chuyện mình vừa đánh luôn cho anh em xem luôn ha đó bây giờ mình sóc nè bầu nai tôm mình sẽ đánh con nai trăm phần trăm về nai nha anh em mở nè có nai nè nai tôm cua nay tôm cua ha anh em mình sóc này đó anh em nào muốn chơi cứ gọi điện cho mình mình sẽ chửi trực tiếp cho anh em luôn ha đó cái luật mình đưa ra rất chi là đơn giản chỉ từ 1 tới 6 thôi anh em mình chưa cần tính nhẩm là nó ra rồi bây giờ mình sẽ đánh con bầu này anh em mở nè đó có bầu bầu tôm nai ok chưa bầu tôm nai mình vừa nói chuyện mình vừa tính được luôn nó rất chi là nhanh tại cái quy luật mình đưa ra là chỉ từ 0 cho tới 5 thôi anh em anh em mình ra ba con cộng lại nó sẽ ra nó sẽ ra ha đó mình sóc nè bây giờ mình sẽ đánh con nai nè mở nè có nai hai cá một nai nè hai cá một nai theo anh em sẽ đánh con gì đó mình sóc nè anh em nào á đánh con gì á bình luận ở dưới cho mình đó bây giờ hai cá một nai á mình sẽ đánh con nai mở nè đó giờ mình tính nó hơi chật tại vừa nói vừa tính nó, nó sai sai nha anh em vừa nói vừa tính nhiều lúc mình tính lộn á chỉ cần chặt một nút là anh em mình đã thua rồi đó cá tôm gà ha cá tôm gà mình sóc này bình thường mình chơi đâu phải mà mình tính phát mình đánh liền đâu thời gian mình sóc cái làm làm cái nó chia nó lâu hơn anh em anh em mình cứ từ từ tính tại mình vừa nói vừa tính nó hơi lộn bây giờ mình đánh con cua nè mở nè có con cua nè đó rất chi là chuẩn luôn quy luật mình đưa ra là trăm phần trăm luôn nha anh em nhiều lúc á mình vừa nói chuyện á mình tính á, nó cũng hơi chật nha anh em đó mình sẽ làm thêm anh em hai cây nữa nha hai cây nữa mình sẽ tính cho anh em hai cây nữa bầu cua cá bầu cua cá nha anh em mình sóc nè bầu cua cá nha anh em mình theo anh em mình đánh con gì như mình á mình sẽ đánh con tôm nha anh em bầu cua cá mình sẽ đánh con tôm nha anh em mở nè ba con tôm ok chưa ba con tôm dầu luôn anh em tuột quần đóng luôn anh em sóc nè ba con tôm nha ba con tôm theo anh em mình sẽ đánh con gì nha đó ba con tôm mà đánh mà chỉ cần ăn ba con là anh em mình đủ mua xe mua cọ rồi nha anh em đó giờ mình sẽ đánh con gà nè cây cuối nha anh em cây cuối sẽ đánh con gà nè anh em mở nè có gà nè đó anh em mình hãy xem xét và tin tưởng bên mình ha quy luật đưa ra rất chi là chuẩn trăm đó anh em nào chơi liên hệ qua mình lọc phát tài số điện thoại để trên màn hình đó rồi ok như cái video này mình cũng giới thiệu xong cho anh em rồi ha còn em nào mà muốn chơi á làm tay con tay cái bên mình đều có hết tại mình, mình quay á, thời gian có hạn mình sẽ quay cho bên tay con thôi còn tay cái á, mình không có thể nói lên được tại vì còn nhiều anh em mua và chơi ha đó bây giờ á, anh em mình nó ra sòng sới á, anh em mình chơi á, rất chi là nhiều người có thể bịp được em anh em mình sẽ không biết nên anh em mình chơi phải làm cái mới ăn được người ta đó ok ha đó rồi lời rồi cái video này kết thúc anh em mình á xem video đăng ký kênh bật chuông cho mình ha để anh em mình được xem nhiều cái video hay hơn đó rồi ok xin chào toàn thể anh em nha